chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Phần đầu clip này tôi xin được gửi lời cảm ơn đến anh em Nguyễn Xuân Khánh và anh em Silly So Cảm ơn hai anh em đã đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi Sự đóng góp của anh em sẽ giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung đã có một cái phần quà lì xì cho tôi Nhân cái dịp đầu xuân năm mới, cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung rất nhiều Tôi cũng xin được gửi cái lời chúc mừng năm mới đến anh em Nguyễn Quang Trung Chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng anh em nhé Ở trong cái clip trước có rất nhiều anh em hội viên là có thắc mắc với tôi Tại sao ở trong một cái danh sách, ở trong một cái bản danh sách dài đến như thế Mà lại không có tên anh em Trong khi là rõ ràng là anh em có đăng ký hội viên ở trên kênh Mà tại sao lại không có, tôi không có đọc tên anh em Không có cảm ơn anh em ở trong cái clip đầu năm Thì... Uh, đây nó cũng là cái sơ suất của tôi ờ, Trong mấy clip đầu năm ấy thì thú thật với anh em là Nó cũng giống như là là, là cái clip hàng ngày đó Tôi tôi coi nó là cái clip giống như cái clip hàng ngày Tức là anh em nào mà gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới Thì tôi sẽ cảm ơn ở trong cái clip mới ở trên kênh của tôi Đấy, ở trên kênh Thì cái hôm đấy nó là cái hôm mà tôi trở lại sau cái quá trình mà tôi nghỉ Tết nó khá là dài khoảng 15 ngày trong cái quá trình 15 ngày đấy Các anh em mà đăng ký hội viên Cũng như các anh em gia hạn trong cái quá trình 15 ngày mà tôi nghỉ Thì tôi gộp lại tôi cảm ơn trong một cái video clip đầu năm Đấy, chứ còn thực ra là ở trên ờ, kênh ấy thì anh em cũng biết là nó có khoảng gần 300 anh em hội viên Nên là nếu mà cảm ơn ở trong một cái clip ấy thì nó sẽ rất là dài Có khi cảm ơn xong thì nó cũng được một lửa game rồi <laughs> Thế nên là Ờ, tôi nghĩ là cứ đến cái ờ, thời điểm mà anh em đăng ký hội viên hoặc là gia hạn thì tôi sẽ cảm ơn anh em trong cái video đấy thôi nha anh em nhá. Thực ra nếu mà cảm ơn nhiều như thế nó sẽ rất là loãng. Nó rất là một cái danh sách rất là dài anh em ạ. Đấy, rất là dài và rất có thể là cái tên của anh em nó sẽ không đặc biệt bằng là cái việc là ra clip hàng ngày và anh em được sướng tên chỉ có duy nhất một mình anh em mà đăng ký hộ viên hoặc là duy nhất một mình anh em là, coi như là gia hạn hội viên mới đâu đấy anh em nhá thế là thôi cứ đến cái giai đoạn đấy là sẽ gửi lời cảm ơn sau một vài anh em thì nó bị vướng vào một cái trường hợp khác Tức là anh em có gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên ở trong cái khoảng thời gian 15 ngày nghỉ Tết Tuy nhiên là anh em vẫn không được tôi đọc tên thì là bởi vì là thế này à, Cũng có lý do của nó Đấy là bởi vì là khi mà anh em đăng ký hội viên ấy Thì cái thứ nhất là YouTube nó chưa có update luôn cho tôi nha anh em nhá. Phải sau một hai ngày thì anh em nó mới update cho tôi xem là anh em nào đăng ký hội viên để tôi cảm ơn. Cái thứ hai ấy, đấy chính là cái clip của tôi ấy. Thực ra là ngay cái cái cái cái, cái ngày ấy mà anh em đăng ký hội viên thì nó không phải là cái ngày mà tôi sản xuất cái clip này anh em nhá. Cái clip của tôi ấy, lúc nào nó cũng sản xuất trước và có thể rất có thể là nó sản xuất trước tới tận một tuần cơ anh em ạ. Đấy nó chính là cái lý do tại làm sao mà nhiều anh em là khi mà đăng ký hội viên xong là phải một tuần sau tôi mới cảm ơn là vì thế Anh em thông cảm với tôi nhá Bởi vì thường là tôi cũng là một cái người khá là bận Nên là những cái clip của tôi thường là tôi sẽ sản xuất trước Sau đó thì tôi chia ra tôi up dần lên trên Youtube thôi Chứ còn tôi cũng không có sản xuất ngày nào là của ngày đấy đâu anh em ạ Đấy, nên anh em thông cảm tôi nhá Đây nó không phải là trực tiếp <laughs> Rất là hy vọng là các anh em sẽ thông cảm được cho tôi Bởi vì là thực ra ấy là Cái quá trình sản xuất video của tôi ấy Thường là tôi sẽ sản xuất một loạt rất là nhiều trong vòng một ngày thôi sau đó là những cái ngày tiếp theo ấy là tôi chỉ có biên tập và tôi up dần lên nha anh em nhá thường là cái dịp khoảng cuối tuần ấy vào cái khoảng cuối tuần là tôi thường là tôi sẽ sản xuất cả chục cái clip chứ tôi không có sản xuất là mỗi ngày một clip hai clip đâu anh em đó chính là cái lý do tại làm sao mà cái việc cảm ơn hội viên đôi khi nó sẽ chậm trễ anh em nhé Rất mong là các anh em sẽ thông cảm Rồi và cái clip ngày hôm nay thì nó là một clip cũng khá là đặc biệt Đó là một cái clip chúc mừng sinh nhật Và phải thú thật với anh em ở đây nó là một cái clip chúc mừng sinh nhật rất muộn Mà đáng lẽ ra là tôi phải làm từ cách đây một tháng trước Tuy nhiên là nó sát Tết của anh em ạ à, nên tôi quá bận nên tôi không thể làm được cái clip này và clip này ngày hôm nay nó sẽ là một cái clip chúc mừng sinh nhật của một cái người cũng rất là đặc biệt Một anh em phải nói là VIP Pro nhất ở trên kênh Game Today Đấy chính là anh em Trần Đức Trung Cho tới cái thời điểm hiện tại thì anh em Trần Đức Trung là anh em có số tiền ủng hộ cho tôi Cũng như là kênh Game Today nhiều nhất từ trước đến nay Tôi không biết là sau này có anh em nào có thể phá vỡ được cái kỷ lục của anh em Trần Đức Trung không Nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại thì anh em Trần Đức Trung là số 1 Vâng, và ngày 17 à, tháng 1 là ngày sinh nhật của anh em Trần Đức Trung Và anh em Trần Đức Trung có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ nào đấy mà có sử dụng cái con co Là cái con xuyên 4 đô, tức là cái con sau Ripper đấy anh em Ok anh em nhá Trước hết thì tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Trần Đức Trung nhân ngày sinh nhật của anh em Và cái thứ hai tôi muốn gửi cái lời cảm ơn đến anh em Cảm ơn anh em đã dành những cái sự yêu quý, yêu ái dành cho kênh cũng như là tôi Cảm ơn anh em đã cùng với các anh em khác đã truyền động lực cho tôi, giúp tôi có một cái niềm tin về một cái sự yêu mến để tôi có thể phấn đấu ra clip hàng ngày phục vụ anh em. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Với cái đề bài của anh em Trần Đức Trung ấy thì tôi nghĩ là nếu mà anh em xem quen tôi rồi thì anh em biết là tôi sẽ chọn cái bộ gì đúng không? Và anh em nhìn thế này anh em cũng biết là tôi đang ở cái con đường đấy, <laughs> xây dựng lựa chọn cái line up gì nên là tôi cũng không có gì tôi phải giấu giếm cả Thì tôi cũng xin được chia sẻ luôn là tôi trận này chắc chắn rồi Gót thôi <laughs> anh em Gót thôi anh em Gót zipper thôi anh em nhá Đấy, để xem là cái cái con zipper nó có trở thành một cái hố máu di động không Nó có thể hồi máu liên tục được cho cho cho đồng đội không, cho team không Đấy và bộ gót nào nó mạnh thì đấy anh em biết là tôi cũng rất là hay là chơi là gót đỏ Cái bộ đỏ thì nó cũng là một cái bộ mà có thể chơi được rất nhiều những cái meta khác nhau Lúc nào cũng thể chơi được U uh, God of War này anh em một đôi luôn <clears throat> Chết thôi Tôi đang ham mic ấy anh em ạ Đèn thế nhờ Mic cũng không lên được hai sao Ra quá nhiều cặp ở đây luôn anh em ạ Rất nhiều cặp luôn Ở đây tôi thấy là có 5 cặp ở đây rồi Hơi đen khi mà phải bán hai cái con Sky Breaker anh em ạ Skybreaker lên 2 sao đầu game khá là khỏe nhá Mà phải bán đi Bởi vì những cái con còn lại thì nó cũng khỏe Bây giờ chả nhẽ lại bán đỏ Trong khi chúng ta đang có ý định chơi đỏ Đấy thì thôi thì đỏ thì phải giữ lại để tí nữa mà nó lên 2 sao thì chơi thôi Đấy còn những cái con uh, gót thì đương nhiên là cũng không thể bán được rồi Chơi gót đỏ mà Thôi thì bây giờ phụ thuộc vào là tí nữa là phụ thuộc vào uh, Zipper hoặc là con Heaven Bomber thôi Hai con đấy nó đều mạnh u uh, thunder luôn này <coughs> u uh, đây rồi anh em ơi thôi được rồi tôi nghĩ là là, là thế này là ổn rồi đấy heaven bomber lên hai sao là gánh được rồi anh em ạ round này có thể bỏ god of war vào chơi hai con god of war kẹp cả mèo chơi bộ si này thì nói chung là cái số lượng nó rất đông chúng ta sẽ có 8 con 8 con trên bàn cờ thì thoải mái có thể đánh được chuỗi thắng đấy Nếu mà bây giờ thêm một con mèo nữa thì chắc chắn là giữ được chuỗi luôn Là có chuỗi thắng luôn Sống khỏe đến round 16, ờ, 17 nó là bình thường Rồi, thằng này yếu Ăn được ủ, anh em nhìn kìa Lượng đam Lượng đam chủ yếu lại đến từ con zipper anh em ạ Zipper Zipper rất khỏe nhá Con Zipper này là mấy con mà hơi lỗi Ở trong cái game này Một con hai tiền nhưng mà một sao một sao nhưng mà 800 máu Gây ra 4.700 đam giai đoạn đầu game Quá khỏe luôn anh em ạ u uh, Được đấy Bây giờ mà ra con gót nhỉ anh em nhờ Bán bố zipper luôn ấy. Thêm một con gót nữa Bán zipper bán mèo thôi bà mèo chơi uh, ờ, God Heaven Bomber Xong rồi tí nữa chuyển dần sang Bao giờ có con uh, con sao Ripper thì chúng ta sẽ cho vào thay Trước tiên là cứ phải đổi co dần dần anh em ạ Không có một phát bập phát được ngay đâu Chúng ta chuyển từ Heaven Bomber Sau đó chuyển có thể là qua Thunder Spirit Thunder Spirit cũng rất mạnh Đấy, chơi đồ của nó cũng là cái hệ mà cầm đồ giống với cả cái con sau Ripper Là cầm xung kích xong rồi ở dưới vỉa thôi đánh bộ này thì để để ở hàng hai có vẻ ngon hơn đấy anh em ạ đấy, nên là cứ cầm xung kích trong bắn thôi chứ cũng không lấy giáp băng giáp băng để hàng một nhưng mà tôi thì tôi chơi xung kích xung kích anh em nhá đó cái món đồ tiếp theo ấy tôi nghĩ nó sẽ là cái um, trượng anh em ạ tôi sẽ lấy cái trượng tôi sẽ không lấy cái gậy tá ác đâu nha anh em nhá tôi huyết trượng cơ à, từ từ đợi chút rồi, được đấy Khá ổn anh em ạ, khá ổn Như này ổn hơn không? Như này có khi ổn hơn này Ờ <laughs> Vẫn là ờ, có tận dụng được hệ Sivet nhưng mà lại có thêm bộ đỏ U uh, này hơi to nhá Chơi nổi thằng này không? Ui Heaven Bomber có vẻ như đang máu yếu Không ổn không ổn không ổn Thằng này to quá anh em ơi Tôi cứ tưởng tôi to Thằng này to hơn anh em ạ Quá khỏe Warrior trâu thật sự U uh, đây rồi anh em ơi Làm nào giờ Hết slot rồi Hết 4 slot rồi anh em ạ Phải bán cái con gì đi đây tạm thế đã Cái con God of War ấy thì thực ra thì cũng chơi tạm thôi anh em ạ Sau đó thì chúng ta sẽ sẽ sẽ ừ, chuyển sang là chúng ta chơi con God of Light thôi mà Ở 9 ý chơi gót đỏ thì cũng chỉ chơi được một gót thôi, kẹp hai gót thôi Đấy, kẹp thêm được cái con God of Light kết hợp với cả Grand Herat thôi là cái con God of War này chắc không cần đến hai đâu Bây giờ tôi ưu tiên là tôi phải ưu tiên cho con Thunder anh em ạ Thunder Spirit ưu tiên đầu tiên Ừ. ôm hơi nhiều đấy ôm hơi nhiều chuyện này ôm hơi nhiều bởi vì làm sao bởi vì là nó không lên được hai sao nên là tôi ôm quá nhiều luôn bây giờ mà thunder lên hai sao cái tôi bắn hết luôn ui rồi ôi lại ra này chết tôi rồi ui rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi bây giờ giải tán mấy cái con mất cái thôi giải tán mất thôi anh em đủ bộ rồi Thunder God Thiếu Grand Herat à bốn đỏ bốn đỏ kết hợp với cả hai gót nữa Rồi Ở level 7 Thôi phải bán đi thôi Ở level 7 anh em ạ Phải bán đi thôi Rồi Thunder 2 là được rồi anh em Chơi một con thôi Mấy con kia thì <clears throat> Chúng ta Cho vào thì cũng không có slot Thì bán đi luôn Lấy tiền mà mà mà đẩy cấp lên 7 anh em ạ lẽ ra là nếu mà nó ra sớm hơn một chút thì là tôi đã có một con uh, God of War 2 sao nữa rồi đấy Rồi, cái này gọi là tạm ổn trong giai đoạn này thần đờ gánh được anh em ơi, thần đờ khỏe lắm Uh, được đấy Rào sau mà ra cho tôi con Grand Herat thì thôi Ngoài chết hết với tôi anh em ạ Mà chưa được Rào sau mà ra Grand Herat thì vẫn chưa chưa chưa lên được 8 Lên 8 bộ này mình nó mới khỏe anh em ạ Ở 7 vẫn chưa ok lắm đâu Thiếu, thiếu 4 gót Ở 7 chỉ chơi được là là là 4 đỏ thôi Nhưng mà phải lên 8 Bộ này phải chơi ở 8 Ở 8 là có quyền giữ tiền Đấy, lên 8 là có quyền giữ tiền nhưng mà tôi bây giờ tôi ở level 7 tôi hết 4 tiền rồi anh em ạ Không đồng Ở level 7 luôn Dạo gần đây như có, có rất nhiều người là thích chơi đỏ đấy bạn Không biết có phải thế không Hình như là cái bộ đỏ giờ nó dễ chơi Dễ trúng thưởng Đấy nên là có rất nhiều người là cũng thích chơi đỏ Thay vì việc là là chơi mấy cái bộ Saman các thứ Giờ tôi thấy người ta chơi đỏ nhiều cái bộ đỏ nó, nó dễ chơi mà Nó eco được anh em ạ Chơi những cái bộ khác thì eco mà kiểu Gãy ấy, nhiều khi không ra bài nó gãy Nhưng mà đỏ thì nó trâu Cái bọn đỏ máu nó càng thấp nó càng khỏe anh em ạ Chính vì thế nó rất hợp với cả những cái người mà Người ta Cái lối chơi người ta eco ấy Eco không phải nghĩ nhiều Nó dễ chơi mà Cứ eco thôi xong rồi comeback sau Đấy Đến lúc mà có một cái lượng tiền đủ để có thể à, lên 9 form 6 đỏ kẹp với cả co ấy, thì lúc đấy nó cũng khá khỏe rồi. Máu là ờ, ông nào mà tụt thì càng thấp đến khoảng 10 máu thôi là đã rất khỏe rồi. Còn ông nào mà tụt hẳn đến xuống còn một máu chắc chắn nó là cái bộ đỏ tối thượng. Không còn thể nào mạnh hơn được nữa. Đấy, ông nào mà giữ được cái quả căn đúng chuẩn một HP <laughs> một HP cuối game thì thôi xong xác định vô địch đỏ này kết hợp được lại cũng vẫn là rất nhiều những cái thứ mà có thể kết hợp được nên là nó rất rất là dễ chơi gót này rồi thì kết hợp với cả hunter cũng ngon đây rồi huyết trượng anh em nhá đấy tôi tôi để dành cái huyết trượng thôi bộ này thì cứ phải cái huyết trượng đã gót đỏ mà không có huyết trượng thì rất là thiếu đam anh em ạ rồi tôi sẽ bổ sung thêm chắc là cái chiến thành đi <clears throat> tăng cái ờ, khả năng hồi máu cho con Soripper tương lai đấy, con đấy nó có khả năng hồi máu thì cái um, ờ, chén thánh nó có cái combo hồi máu nó cũng khá là ngon tăng khả năng hồi máu của cái con mà cầm cái chiến thánh đấy, nó sẽ hồi hồi máu cho chính nó cũng rất khỏe còn một cái uh, gậy phép nữa tí nữa tôi sẽ ghép cái gậy tá ác thôi để chống hồi máu của đối thủ rồi đồ trong trận đấu này như thế là cũng gọi là tạm ổn anh em ạ Mặc dù là tôi vẫn cần giáp Cần thêm cái độ trâu chó Đam nó chưa đủ Nó phải có giáp nữa Bộ này máu thì nhiều này Đấy Đam thiếu, giáp thiếu, cần giáp Nếu không có giáp thì gặp những cái bộ bit ấy Nó sẽ rất là nguy hiểm nha anh em nhá Chơi bit nguy hiểm lắm Gặp bit thì khá là nguy hiểm Nếu mà chúng ta không có những cái món đồ mà có thể là giáp to Giáp to để làm gì để những cái cú stack của bọn bit ấy Nó sẽ giảm cái sát thương của sát thương vật lý Còn cái bọn này máu trâu nhưng mà lại lại Càng trâu thì càng tích stack nhiều Nguy hiểm anh em ạ Chính ra là nếu mà chuyển sang Soul Reaper ấy thì nó cũng clear nó cũng rất chậm Nếu mà gặp sâu hay gặp gấu thì clear không clear được Không clear nổi Để phải xem chuyện này nó có bit không Nếu mà có bit ý Thì sẽ phải chuyển sang cái chế độ mà chơi từ từ đã Tức là sẽ tiêu diệt hết tất cả những cái thằng bit đi đã Rồi chúng ta mới chuyển sang Soul Reaper chơi được anh em ạ Còn nếu mà không có bit thì có thể chơi được luôn Đấy, nó tùy vào trận đấu Nhưng mà có bit thì người ta chơi đỏ người ta rất nguy hiểm Nếu mà chơi kiểu mà không có đam nha anh em nhá Nó sẽ sợ bit cho đến khi mà chúng ta có cái con Battleman U uh, chuyện này có ở nai nữa à Có phải nai không Ăn được thôi, tôi nghĩ là ăn được thôi Ở đây chúng ta đang có một cái con ờ, hai uh, 2 sao Thunder Spirit 2 sao Và con Thunder này nó đang có tích cái những cái lượng sờ tách Đến từ vị trí của cái cây huyết trượng nó rất nhiều rồi Tôi đang có chuỗi rồi anh em ạ Rất ok uh. Thôi nhờ Lên 8 thôi nhờ bốn gót vào cho nó tử tế Đúng không theo anh em có lên 8 luôn không? Hay là vẫn giữ ở 7 nào? Đánh bây giờ đánh 4 gót bốn gót vào thì phải bỏ con đấy à Bỏ con uh, ờ, Scottman ra thì Warrior nó lại không có giáp nhỉ Đang kích hệ Warrior nếu mà chúng ta để như này Nếu mà lên 8 thì phải cho Grand Herat vào rồi Grand Herat với cả Salivo Đấy thì lại phải bỏ một con đỏ Chả nhẽ lại bỏ con hai sao đúng không Thì phải bỏ một con một sao mà bỏ một sao thì lại mất warrior đấy nó lại như thế các anh em ạ bây giờ mà lên 8 nó bỏ cái bọn kia ra chưa chắc đã mạnh bằng là để ở 7 Nên là thôi tôi lại quyết định tôi để ở 7 <laughs> Nó không mạnh hơn, không mạnh hơn nhiều nha anh em nhá Nó không mạnh hơn nhiều nữa thôi Rồi cứ để ở 7 đi vậy Ăn nổi thằng này không? Thằng này có vẻ hơi trâu anh em ạ Thằng này trông có vẻ hơi to nhá Từ lấy giờ có clear được tí bóng nào của nó không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui, trầu quá anh em ơi, nhưng mà tôi vẫn có thể có khả năng ăn được này. Có phải không? Ăn nổi không? Được, hay quá. Trời ơi, cái chén thành nó cứu đấy anh em ơi. Chén thành đấy, cái chén thành nó hồi máu. U đây rồi. Bây giờ lên 8 luôn không nhỉ? Con này lên 2 sao thì nó lại uy tín lắm anh em ơi. Thôi lên 8 luôn anh em. Thôi rồi quyết định là sẽ phải bỏ cái con Squidman ra thôi chứ biết làm nào. Bây giờ là lên 8 nhưng mà lại đẩy được một cái con uh, sao đi vô vào hai sao thì nó lại rất là uy tín anh em ạ. Sao đi vô hai sao cơ mà. Nó búp được, nó hút mana nó không cho đối thủ bắn trưởng nhá, nó lại búp được cho quân mình để có thể tung trưởng liên tục. Rõ ràng là rất là uy tín. Có thể bổ bỏ cái bộ warrior đánh đổi được. Ui mẹ này hết tiền luôn định cắt chuối của tôi đây mà Cắt làm sao Cắt làm sao được bạn ơi Trời ơi gấu assassin còn chưa lên hai rồi Cắt chuỗi á Khó lắm bạn ơi Hết tiền luôn chỉ luôn anh em ạ Tính toán là rau này gặp tôi nó dí phát lên chỉ luôn Mặc dù là nhìn đội hình là biết là không có cái cơ sở để có thể ăn được rồi Trừ khi có một cái con Doom Doom <laughs> ừ, mà nó có phải Doom đúng cái vị trí cơ Chứ còn Doom mà Doom lại Doom vào cái con uh, Ví dụ như là Doom vào con ếch thì thôi <laughs> cũng xác định là cũng chả làm được gì hết Đó. rất khỏe anh em nhá rất khỏe under spirit gánh kèo ok thôi đến cái tầm này thì 16 đô đúng không nhưng mà nó cũng sẽ lên 50 đô nhanh thôi anh em ạ bây giờ tôi sẽ không làm gì cả đội hình như này là có thể giữ được ổn rồi giữ máu giữ máu giữ chuối thì tôi nghĩ là có thể là không giữ được nhưng mà giữ máu là có thể giữ được rồi và chúng ta sẽ đợi 50 đô rồi chúng ta mới up dần lên thôi Up lên 9 nha anh em nhá Cái đoạn này là cái đoạn mà có thể là Chúng ta sẽ um, chấp nhận là mất máu Chấp nhận mất máu để có thể là Lùi về cái lượng máu mà nó đủ cần thiết cho cái bộ sáu đỏ Nó khỏe ở level 9 Và lúc, lúc, lúc này là chúng ta có thể chúng ta đốt máu một chút Sau đó chúng ta giữ được cái lượng tiền Đây là cái đoạn giữ tiền rồi <clears throat> máu thì nó không mất nhiều đâu mỗi round nó mất chút máu thôi mà nói chung là mỗi round lọt một hai con thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả anh em ạ gặp bọn lai chắc là mất chuối, tôi nghĩ là như thế tầm này thì gặp lai là mất chuối đấy 6 lai thì chắc là bây giờ mà chưa ra best omen thì cũng không có cửa ăn được đâu à. tôi bây giờ tôi sẽ để ở cái con này ở hàng hai nha anh em nhá Thường là nếu mà chơi gót đỏ tôi sẽ để cái con này ở hàng hai anh em ạ Hàng một ấy là chỉ để khi nào mà chúng ta chơi uh, ví dụ như một bộ uh, ờ, 9m ấy thì để hàng một được 9m thường thì nó sẽ không quá bị counter đâu Con này nó sẽ không quá bị counter ở cái hàng đầu tiên Bởi vì là cái giáp băng nó tỏa ra nó sẽ gần như là nó sẽ đóng đá đối thủ rồi Kể cả đối thủ kê okay, con Tabu Witcher trước mặt cái con con tha... Uh, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Mất rồi, mất stack rồi, cay nhở Nhưng mà chắc là vẫn ăn được thôi, vẫn ăn được thôi Từng này con thì chắc chắn là ăn được rồi Nhưng mà mất cái stack thì tiếc quá anh em ơi Đùa Tích mãi mới được cái đống stack Nếu mà mất stack là cái lượng đam cho cái phát bắn đầu tiên nó sẽ bị giảm đi khá nhiều ấy Thường con này mà nó đủ stack là nó một phát là nó clear gần hết rồi Đấy, nhưng mà nếu mà nó, nó, nó bị mất mất mấy cái stack của cái lượng đam đến từ huyết trượng thì nó cũng sẽ giảm đi nhiều 5% một một một cái stack mà đúng không chúng ta đã mất ở đây đó là 20% dam rồi đấy anh em ạ rất nhiều ấy nhá không ít đâu 20% là rất nhiều đấy anh em nếu mà anh em có thể tính theo kiểu là 1.000 dam ấy thì anh em sẽ thấy nó nhiều 1.000 dam là nó đã mất đi là tới 200 dam rồi Đấy, nếu mà cái lượng dam gây ra nó là 1.000 dam Nhiều lắm anh em 1.200 dam là nó tương đương với một cái con 2 sao rồi đấy nói chung là cái con thunder này không bao giờ sợ là là là bị counter nếu mà anh em chơi vợ 9 m nó đứng ở cái hàng đầu tiên ấy nó tỏa giáp băng ra là gần như đông cứng hết không có con nào counter được hết kể cả là chơi theo cái kiểu là nó lấy cái con ảnh phân lộ ấy nó đặt nó bắt cái con này đi chăng nữa thì cũng không sợ anh em nhá về căn bản là nó để ở cái hàng trên cùng đấy hàng trên cùng thì ảnh phân lộ nó có bắt được thì nó cũng là vẫn đứng ở hàng trên cùng mà đúng không đấy mà khi mà tỏa giáp băng ra tất cả những cái hàng đứng cạnh nó là đứng im hết rồi nên là không có chuyện là, là nó bị cao tơ con này nếu mà chơi 9 mét đâu anh em ạ à, nếu mà chơi gót ý, chơi gót đỏ thì lại rất dễ là bị cao tơ. khi mà ví dụ như là bị kề con tabu witcher ở trước mặt à, rất là nguy hiểm bởi vì nó không có cái khả năng đóng đá đấy chính vì thế nên là khi mà nó gặp những cái tình huống như kiểu là bị bị cái con ảo ảnh ấy nó swap hay là bị tabu kê trước mặt ấy là rất dễ là ăn đòn rất nguy hiểm đấy nhá khi mà gặp mấy cái bộ như là cái bộ witcher ăn nổi thằng này không vớ vẩn mất chuỗi thằng này này thằng to nhá được ra không cửa lai hai sao anh em ơi ui mày quá anh em ơi vừa đây trói con rồng anh em ạ ui rồi ơi trói thêm lần nữa này hay quá Thế thì vẫn ăn được, vẫn ăn được, ăn được không? Ăn được không? Con rồng của Nam to nhá. Có đồ anh em ạ, có chiến thắng tôi cũng có. <laughs> không được bạn ơi. Vẫn là hết tiền để cắt chuỗi tôi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, khỏe chưa? Để hàng hai anh em ơi. Để hàng một là bay màu lâu rồi. U uh, đây rồi, Storm Saman. Ừ, được đấy. Rồi bây giờ áp ờ, dần đến 9 thôi anh em ạ. Tầm này nói chung là chuỗi mất thì tôi phải nói thật với anh em là bất cứ lúc nào Thôi xác định thôi, xác định mất rồi Bây giờ cứ cố gắng kéo dài chuỗi này càng lâu càng tốt Chứ còn sớm muộn gì cũng mất anh em ạ Không kéo lâu đâu Bởi vì cái bộ này bây giờ nó Chúng ta chọn cái bộ gót đỏ nên là Nó phải máu nó thấp cơ thì chúng ta mới khỏe được Nhưng tầm này thôi thì xác định luôn là Nó cũng chỉ đến cái sức mạnh đến như thế thôi Còn nếu mà muốn mạnh hơn thì nó phải Thunder 3 sao thì không không được anh em nhá Thunder 3 sao thì chắc chắn là không được rồi Ừ gặp thằng này chắc thua rồi anh em ạ Chắc chắn rồi Khó lắm Không ăn được này, thằng này nó đam to Giáp trâu Giáp trâu giáp trâu ớ Nhưng mà giết được con ấy của nó rồi Ui thế được quá anh em ơi Thế thì được không Được không nhở Được không nhở Ui vẫn được anh em ơi Ui rồi anh em ơi được quá Thế này là vẫn chưa mất chuỗi anh em ạ Ôi có được không Được không Ui không được rồi Không được rồi nếu mà solo thì có solo nổi không? Con này có đồ Có BKB nhá ú, ừ, Có vẻ vẫn ừ, có gây đam tốt phết đấy chứ Ui rồi ôi <laughs> Không mất chuỗi cơ bạn ơi Càng phết nhỉ anh em nhỉ Mất chuỗi bất cứ lúc nào Nhưng mà lúc nào cũng trong cái tình trạng là Khiến cho anh em phải <laughs> Rất là bất ngờ đúng không Lúc nào cũng là trong cái tình trạng là suýt mất chuỗi khiến cho anh em có những cái phút giây nó khá là kịch tính đấy Rồi <laughs> để xem là bây giờ tôi lại giữ được cái chuôi tượng dao 26 anh em ạ Dã man thật sự luôn Càng phết anh em ơi Qua mấy cái nhà này đều quay ờ, như qua được hết Vẫn chưa thấy cái nhà nào ăn được tôi luôn Quá tốt Rồi cái round này sau round này là tôi có cái món cam rồi Rất là ok rồi Chúng ta thậm chí là lên được 9 cơ Nhưng mà lên 9 thì liệu rằng là cái sức mạnh nó có yếu đi không nhở cho bỏ đỏ vào thì có vẻ hơi sai bỏ sáu đỏ vào trong khi máu còn tám tám máu thì có vẻ có gì đấy nó hơi sai nhỉ anh em nhỉ Vù huyết trượng được Chốt thêm cái ờ, ngọc giảm hồi chiêu nữa là xong Huyết trượng combo với ngọc giảm hồi chiêu Nó sẽ tích stack rất nhanh anh em ạ Lượt đầu giết một vài con thì nó lại lên thêm cái stack rồi Con này thì tôi vẫn để hàng hai thôi anh em Tôi không có ý định đưa nó lên hàng đầu tiên đâu Kể cả nó xòe quạt ấy Nó không tới được cái hàng cuối cùng cũng không cần Anh em ạ à. Con này ấy Vấn đề là nó phải sống thì nó có thể tung trưởng được Chứ còn đưa lên hàng trên dễ chết lắm Cái bộ này là một này Thứ hai là cái bộ uh, Godmate ấy Bộ Godmate nó cũng thế Rất dễ là bị counter Chúng ta cứ để hàng hai này thôi anh em ạ Tôi tôi cứ để hàng hai Tôi không bao giờ tôi để con này lên hàng đầu á ừ. Chơi God mà chơi gót để cho nó an toàn Đấy, cứ để như này lại ngon nhá Để như này clear bọn Warrior nhá Warrior bây giờ nhiều người chơi phết đấy Để như này ngon lắm anh em ơi Clear Warrior nhanh Đấy không, thằng này đi thôi 13 máu chắc chắn đi còn gì nữa Trung Quốc chơi Warrior Bọn này nó kiểu đánh nó meta ấy Trung Quốc có đi đầu meta ừ. Ok Nhưng đi đầu meta như nào nữa Gặp cái bộ này của tôi chắc là cũng <laughs> nghẽo sớm <laughs> Chưa thấy con Slipper ra nhỉ anh em nhỉ Thế này Chưa thấy Slipper ra luôn Chả có lẽ này bây giờ lại lại Thunder Spirit lên được 3 sao rồi mới ra được con đầu tiên, con sau Dipper đầu tiên. Hơi sai nhỉ anh em nhỉ. Chả nhẽ lúc đấy lại bán cái con uh, Thunder Spirit 3 sao đi để thay vào bằng một cái con zipper <laughs> zipper một sao thì làm sao có thể chơi được đúng không nhưng mà tôi là đùa thôi chứ còn tôi chắc là tôi vẫn sẽ chơi zipper anh em ạ sau ripper tôi sẽ vẫn sẽ chơi tôi sẽ roll ở level 9 để ra là cái con đấy hai sao đây là một cái clip chúc mừng sinh nhật anh em trần đức trung nên là tôi sẽ làm theo cái yêu cầu đó anh em nhá u thằng này chơi kiểu sáu đỏ luôn sáu đỏ co là con con gì quay đái vậy sáu đỏ luôn mà sáu đỏ mà không co luôn U uh, vậy đấy nhở Trông một cảm giác ăn được tôi nhở Ơ à, Ơ đúng thật kìa Ồ nó cướp được cái con Thunder của tôi Ui uh, ăn được không Căng đấy căng đấy Ui Ui căng đấy căng đấy Ui Không không không đừng đừng đừng đừng đừng Ui Ui Ui căng căng Ui căng căng Ui rồi ơi Hóa ra nó xôn đồ Swordman anh em ạ à. Thằng sáu đỏ cắt cái chuỗi 12 chuỗi thằng liên tiếp của tôi Trời căng thế nhở Vừa đúng anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ sáu đỏ Máu nó thấp Trầu kinh khủng luôn Thế mà nó ăn được tôi đấy anh em ạ Dã man thật sự Ừ. cái tầm này tôi nghĩ là là bốn gót vẫn ngon hơn anh em ạ thôi lên 10 luôn đi lên 10 luôn máu đang nhiều lên 10 kiếm zipper tôi chưa thấy con nào anh em ạ thôi lên 10 đi tỷ lệ của nó là 25% ra 4 đô cho nó dễ nha anh em nhá lên 10 thôi chứ còn bây giờ đánh ở 9 này bây giờ vẫn chưa thấy cái con nào ra ấy bây giờ giả sử ra hai con thì tôi còn rôn nhưng bây giờ chưa ra con nào rôn nó có vẻ hơi sai Sai lắm anh em ạ Để lên hàng đầu có vẻ hơi, hơi, hơi sợ đấy À được rồi, được rồi, được rồi Ok Thử phát để lên hàng đầu Vẫn ok anh em ạ, vẫn được Mình bay luôn này ra cá 5 đô vẫn chưa ra 4 đô Thế mà cài Thôi để hy vọng là ra được một cái con zipper ấy Chắc là tôi nghĩ là sẽ phải lên 10 Quá đen cho anh em Trần Đức Trung Trung ạ <laughs> anh ấy, anh anh anh thấy là là trận này khả năng là ra zipper rất là thấp luôn ấy hình như là trong cái trận này nó khóa con zipper của tôi rồi không thấy ra không thấy ra luôn mặc dù là cố tình là chơi trận này là để mà chơi zipper đấy không thấy ra luôn lấy đồ cũng là lấy đồ cho zipper nhá chứ không phải là lấy đồ cho cái con thunder đâu mà không thấy ra thế mới cày tôi lấy đồ cho zipper đứng hàng hai đây anh em ạ Chứ còn hàng đầu của tôi sẽ lấy giáp ngay Chứ tôi không lấy toàn full dam ở đâu Zipper thì nó cần máu, nó cần dam mà Con đấy là dam nó bé Hồi máu rồi thì thêm dam vào thì nó mới có thể là đánh được những cái bộ như là Glide hoặc là những cái bộ như là bit <clears throat> Hy vọng là sẽ ra sớm với tôi Chứ còn như này chết Gần hết game mới ra <laughs> Có khi nào mà hết game ra mấy cái đau cuối ra không nhở u thằng này căng này Thằng này căng đấy càng ấy Ăn được không? Ăn thằng này không? Ăn được không? Bây giờ cảm giác cái con Lancer không khỏe lắm nha anh em nhỉ Tôi cảm giác ờ, Lancer này gặp mết vẫn ờ, bị đấm ấy Đấy Sát tương phép mà vẫn ăn được con Lancer như bình thường anh em ạ Lancer ngày xưa có vẻ tín hơn đấy Ui đây rồi đây rồi <laughs> Đây rồi anh em ơi Đùa mua vội luôn Tôi phải mua vội luôn cái con Zipper này anh em Trời ơi, bây giờ phải hai con nữa mới lên được hai sao để mà cho vào chơi. Rồi. Cứ bình tĩnh. Máu còn nhiều lắm anh em ạ, 86 máu ở chơi gót đỏ thì đây nó nó phải nói là nó bị thừa máu, nó thừa quá nhiều máu. Chuyện này kiểu đánh ở giữa game nó tốt quá ấy. Chả thấy thằng nào nó sang đây nó ăn được cái chuối của tôi luôn. Bây giờ còn lại mấy cái thằng lai này là phải cẩn thận này Chủ yếu là mấy cái nhà nai này Chơi zipper ăn nổi không đây Cảm giác thằng nai nó, nó bắt đầu nó khá xanh rồi đấy Khỏe rồi anh em ạ Bắt đầu khỏe rồi. Hai nhà chơi cái nai Lên game Chúng ta đang dùng là sử dụng sát thương phép anh em ạ Bây giờ phải ra được Omen Con nào không chơi đâu Bọn nó tương đối khỏe đấy Mấy thằng này bây giờ kiểu nó đến round 30 Nó có hai món đồ cam anh em ạ Cái bộ này mà nó có đủ đồ Nó sẽ rất trâu Mà không không những là trâu nhưng mà nó còn khỏe cơ Tức là đam nó to ấy Lết game là cái cái bộ đấy là cái bộ mà đam to nữa Cái bộ kỵ sĩ mà chơi ở giai đoạn đầu game thì nó sẽ thiếu đam một chút Được cái nó trâu Đấy mà đến late game thì nó sẽ đủ đồ Nó sẽ đủ đam Nó cũng sẽ là đủ trâu luôn ta chơi bắn trưởng thì khả năng là sẽ bị thua đấy không thắng ở đâu lấy thêm cái chén thánh cho nó chắc anh em ạ trâu tí bây giờ cần trâu thôi có lên ghép luôn cái trượng một đấy không nhỉ thực ra cái trượng huyền tế ghép thì nó vẫn stack như anh em nhá có stack với cả cái huyết trượng tăng đam lên đam mạnh lên đam thật là mạnh mà tăng stack với tăng đam clear được gậy tá ác thì thực ra chuyện này không cần bởi vì tôi có cái món đồ chống hồi máu rồi anh em ạ có món đồ chống hồi máu rồi không cần thiết lắm tôi có gậy gai tí nữa tôi ghép cái um, cái mkb được chơi được anh em gậy như ý nó sẽ sẵn sàng cho một cái slot sau này là sẽ có nên là cũng không không cần thiết lắm bởi vì bình thường là cái trưởng của con này ấy, nó đủ đam ấy Huyết trượng mà hai cái như này này Nó sẽ clear hết, nó chỉ có giữ lại một con co thôi Con co đấy thì, đấy anh em vẫn thắng được này Khỏe phết đấy chứ Gặp nai vẫn thắng luôn anh em ạ u đây rồi Thế thì không sợ u linh hồn ánh sáng à hai con luôn đấy à chơi luôn không nhỉ nếu mà bây giờ bây giờ bây giờ mà chuyển đá sao? Ok không? Có những ờ, oánh đá để đánh với cả lai chơi đá luôn. Được. Bây giờ chuyển gót đá, gót đó gót đá kẹp zipper. U uh, được đấy. Ý tưởng không tồi đâu. Zipper làm co nhưng mà lại kết hợp với cả bốn gót sáu đá. Ờ. Tuyệt vời. Tôi thấy là nó có vẻ nó, nó rất là là, là có hốp đấy. Chứ chơi đỏ này ờ, tương lai có vẻ lâu hốp anh em ạ Chơi đỏ là lâu hốp ấy Nhưng mà chơi nếu mà chơi đá thì có vẻ là <laughs> được Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý Chơi với cả bọn nai này tí nữa chơi đá Ok Tạm thời thì ờ, chưa có Dark Spirit các thứ đi Chơi tạm cái này đã anh em Tí nữa chuyển sang Nói chung là chơi được Hoặc là có thể không cần chơi đá mà kẹp thêm con ấy có được không? Nếu bây giờ không chơi đá mà kẹp thêm một cái slot cho cái con uh, con con Light Spirit 2 sao thì sao? Ổn không anh em nhỉ? Có ổn không? Tức là chỉ có chơi vẫn là chơi uh, chơi chơi gót đỏ nhưng mà chơi chỉ chơi hai gót thôi, hai gót sáu đỏ, kẹp zipper kẹp với cả cả Light Spirit. Ổn không nhỉ? Không ổn lắm. Thấy không ổn lắm. ừ có hai tia hả ch ch chơi cá lông không có đồ chơi cá lông ấy nhưng mà chơi không nhở tôi có đủ slot không vấn đề quan trọng là slot slot đâu mà nhét con này vào sáu đỏ mà kẹp gót thì chơi zipper thì không có slot rồi còn nếu mà chơi uh, chơi đá sao chơi đá cũng chả có slot sáu đá thì cũng giống sáu đỏ đấy mà sáu đá kẹp với cả bốn gót thì cũng chả có slot mà cho ai chơi hai gót rồi ừ hai gót thì được nếu mà chơi hai gót nhưng mà tôi muốn là tôi kẹp cái con con uh, Storm Saman vào chứ để kích hoạt uh, nội tại của con con Light Split vẫn ngon hơn anh em ạ. Hơi khó nghĩ nhở hơi khó nghĩ hơi khó nghĩ. Mà bây giờ vẫn ăn được anh em ạ. Chắc lọt mỗi con. Lọt hai con à? Lọt một con thôi, lọt chỉ lọt cái con ngựa thôi con ngựa này thì bây giờ chịu rồi à? không không không ăn được rồi. À? nó có đồ rồi anh em ạ nó đồ cam nó nhiều rồi bây giờ không lấy cái gì mà ăn con này luôn khó lắm trầu lắm anh em ơi con này bây giờ phải kẹp đá vào thôi chắc vẫn phải chuyển sang đá đấy chứ còn không để gót đỏ đâu gót đỏ khó đỏ khó lắm chơi với nai hai thằng nai hai lần Clyde nhưng mà nó cũng tương đối khỏe Chuyển sang đá này Thôi Tôi nghĩ là giải tán cái bộ đỏ đấy thôi anh em ạ Chuyển sang 6 đá Cá lông 2 này Ù được đấy Rồi để con cá lông này Tí nữa vào việc Chơi cũng chơi được Ok Cá lông có cần không nhỉ Nếu mà 6 đá thì có cần cá lông không Thực ra 6 đá Đóng Đóng đá nó là có thể là, là giết được đấy Đóng đá là giết được Mất phần trăm đeo phần trăm máu là 35% cơ mà Có khi chả cần cá lông ấy Từ từ đã bờ đủ bộ chuyển sau Ra bây giờ ra đủ bộ 6 đá tôi cũng chuyển luôn Tất nhiên là phải có co nha anh em nhá Nếu mất 6 đá nhưng mà co là vẫn là cái con Thunder này thì nó sai lắm Thunder nó chỉ làm co ở trong bộ gót đỏ này thôi sáu đá co thunder nó không kẹp mết vào thì nó đánh ra gì đâu tung được một lần trưởng thôi mà và máu còn nhiều lắm anh em ạ cứ bình tĩnh thua thua thôi thua mỗi rau, thua lọt có một con nữa mà thoải mái luôn cứ để 50 đô xong rồi roll dần mình người có tiền không phải sợ bình tĩnh ra cứ ra đát một cái phát là xong u uh, đây rồi rồi từ từ nhá hết slot rồi anh em ạ thôi bán cái con này đi thôi không dùng được nữa rồi hết slot rồi phải form đội hình đã form đội hình chuẩn đã tôi nghĩ là cái con uh, con con con cá lông ấy không cần đâu không cần cá lông rồi anh em ạ tí nữa sáu đá cần đéo cá lông nói thế cho nhanh thậm chí là chúng ta chơi sáu đá bốn đỏ được mà đúng không sáu đá bốn đỏ vẫn chơi được mà sáu đá bốn đỏ chưa, ơ nhưng mà sáu đá bốn đỏ không không không kẹp được zipper bốn đá bốn đỏ à bốn đá bốn đỏ kẹp với cả hai gót à từ từ nhá để xem đã tính toán thế nào cho nó chuẩn chuẩn bài này không là lại toang á ủ lại ca lông rồi mẹ chỗ lắm ấy rồi, Calong lên 2 sao rồi mà Zipper vẫn chưa lên được 2 sao anh em ạ. Quá đen cho anh em Trần Đức Trung. <laughs> thật thật sự là đến cái cái lúc mà tôi định cố ý định chơi con Zipper thì cái bài nó không ra anh em ạ. Cay thật đấy. Thế nên bảo là làm cái content nhiều khi là nó nó đánh nó không được xoay theo cái kiểu là trận đấu ấy, nó cứ phải là, là cố định nên nó cũng khá là khó anh em ạ. Nhiều khi anh em gặp những cái trận đấu mà gặp thấy tôi là bị gãy là vì thế, làm content nó khó hơn so với cả cái việc là bài ra gì chơi đấy tôi tôi được cái là tôi có một cái lăng khiếu đấy chính là tận dụng những cái con bài mà được cho thì đây nó phải đánh theo cái con bài không được cho <laughs> hơi khó chơi hơi khó chơi đấy hơi khó chơi nó ra chậm quá ra sớm khi đè bọn này nó cũng chết từ lâu rồi nhưng mà nó không ra thì bây giờ biết làm nào <clears throat> nhưng mà ý tưởng của tôi nó sẽ là zipper kẹp với cả warlock kẹp với cả 6 spirit đấy anh em Đợi đát thôi Đợi đát ra số Đây ơi uh. Chuyển luôn không nhở Chuyển luôn không Chuyển luôn đi Anh em ạ Chuyển luôn đi Thôi bán đỏ đi Cần gì Bán thôi Tạm thời cho bốn áo đã Ok Này được không Quá ổn Đấy, dồn hết đồ cho Zipper anh em nhá Dồn hết đồ cho Zipper luôn Ui, cũng chả khỏe lắm anh em ạ Phải không? Lượng đam đến từ Zipper nhá anh em nhá Anh em để ý lượng đam cho tôi 5.000 đam Ui, nhưng mà cái con này <laughs> Cái con này nó lên xích thố rồi anh em ạ Xong rồi, ngựa xích thố rồi thì tôi chịu rồi Thôi bây giờ chúng ta sẽ đợi con đát thôi Không được à? Này phải 60 mới đánh được 6 đá mới đánh được, 4 đá không ăn thua. Chắc có vẫn phải vứt con uh, con con Storm rồi, không không không có slot nữa rồi. Tí nữa vứt Storm đi thôi. Tôi nghĩ sẽ vứt Storm đi, Storm Saman. Bây giờ chúng ta chơi nó kiểu là gót cọc đấy anh em. Đúng không? Đúng rồi. Đây là chúng ta đang chơi kiểu gót bốn cọc đấy, gót bốn cọc đấy. Đấy, gót bốn chữ thập này nhưng mà không ăn thua, không ăn thua anh em ạ. Bởi vì con ngựa của nó bây giờ nó lên một tầm 3 sao xích thố rồi, không cản được. Bây giờ phải dash split mới cản được. Phải có dash. Thôi bây giờ ra tạm con Stone thôi, Stone Spirit cũng được, ra đi. Đây rồi. Tôi nghĩ là là chuyển sang 6 đá đã, tạm thời đã anh em ạ. Còn đát để tính sao Hơi khó anh em ạ Cảm giác trận này hơi khó Tôi đang có ý định là nuôi con zipper lên 3 sao xem nó <laughs> liệu có chơi được với cả ngựa bà không Nhưng mà tôi nhìn cái con ngựa này trông trông quá anh em ơi Trông chả mất tí máu nào luôn ấy Cái này chắc là phải 6 đá mới, mới mất máu được Chứ còn con này thì không không không, không chơi được à Khó lắm Nhìn nó, nó chém kìa Con này con ngựa điên ở level 11 mà anh em 6 Glacier kết hợp với cả 6 Lai rồi anh em ạ Ngựa thế giới rồi Đồ rất mạnh luôn U uh, ra nhiều linh hồn ánh sáng đấy Ra nhiều thế Linh hồn ánh sáng 3 sao thì sao Chơi được không <laughs> Linh hồn ánh sáng 3 sao Thực ra cái bài này ấy, giết nó thì đơn giản thôi anh em ạ Nhưng mà vì là nó bị bó buộc ở cái content là, là, là, là Chơi con zipper làm co Đấy nên là Không chơi được Chứ còn nếu mà như này nhá anh em biết như nào không Bán hết gót đi Bán hết gót dồn hết đồ cho con Con ấy Con uh, Light Spirit Đấy xong rồi chuyển sang Witcher Một phát tôi là đi luôn Nhưng mà bây giờ không chơi được như thế bởi vì bắt buộc phải có một cái con con con con sao ripper trong đội hình mà sao ripper trong đội hình thì làm sao mà có cửa được phải phải chuyển kiểu gì nhỉ bây giờ phải có một cái con nào để nó cản được cái con này cơ đấy giờ xin con dash spirit ra được không sau đá đéo ăn thua anh em ạ cá lông rồi <laughs> tôi tôi tôi phải nói thật với anh em là chắc là bây giờ là có khi là cá lông nó cũng là một cái sự lựa chọn đấy anh em bây giờ mà bây giờ chắc là tôi phải lấy lại con cá lông thôi tôi nghĩ là thế Ca lông Được không? Bây giờ mà cho có slot cho zipper thì phải có một con cản được Ca lông Vứt một gót đi Hợp lý Tôi bỏ là anh em biết là tôi bỏ bốn con ca lông rồi đấy Tôi bỏ bốn con ca lông rồi đấy Bây giờ tôi lấy lại con ca lông Nếu mà bây giờ tôi mua đủ ca lông mà nó là 5 con ca lông rồi đấy là ca lông là chuẩn bị lên 3 sao Ca <laughs> lông chuẩn bị lên 3 sao rồi mà, mà, mà bây giờ Zipper nó bây giờ nó cũng mới chỉ có bốn con Nó còn kém ở ca lông luôn Dark Spirit Tôi vẫn cần con Dark anh em ạ Cần con Dark Ủ uh, đây rồi Ca lông nhiều không này anh em này 6 con rồi đấy 6 ca lông rồi đấy U uh, đây rồi Dark rồi Được rồi anh em cũng thấy là, là là nếu mà tôi chuyển sang cái bộ Witcher thì có khi là cũng chuyển được rồi đấy. Rồi từ từ bình tĩnh. Tôi cần phải có những cái con 3 sao anh em ạ Để làm gì để nó trâu Thế thôi Máu trâu thì đóng đá được nhiều hơn Từ từ nha để xem Bây giờ tỉnh tỉnh táo là dồn đồ cho Dark Spirit Cái uh, ờ, RO này cũng được này RO cho Dark Spirit Đâu à Chết rồi à Ơ đứng sau mà chết từ đời nào rồi Ăn được đấy Ăn được đấy Ăn được không Đóng đá nó đúng không Nếu ăn được À u ăn được không Đấy anh em thấy không Vẫn ăn được mà Không cần phải là là Witcher đâu Mà Witcher thì nó nó chắc chắn ăn được Còn nếu mà không Witcher thì nó Vẫn có cửa thua Bây giờ con ca lông lên 2 sao tôi bỏ vào tôi bỏ một gót đi Ra đi Ủ rồi Chán thế nhở chưa được Ui nó đổi chỗ Thôi xong rồi đứng bên này nó, nó tiếp cận vào cái con chipper của tôi sớm Dark Spirit thả được ấy Nhưng mà đều có bôi ba Cái kiểu gì nhở Tại sao chết sớm ấy nhở Đứng sau có con nào nó bớ được vào đâu mà sao chết được nhở Vô lý thật Và cũng không sao cũng lọt một con thôi Lọt con thôi Thôi được rồi Cố kiếm mấy con cá lông vào xem có cản nổi không anh em nhá Bởi vì cái cái con này này Nó không không những nó là bộ nai mà nó còn bộ 6 Glacier nữa Nên là tốc đánh của nó khi mà nó được đánh ấy nó sẽ tăng dần Chứ không cản được Khó quá anh em ạ Khó thật đấy Khó thật sự Liệu rằng con zipper với một cái lượng đồ như này nó có thể gánh được không? Nếu mà tôi bây giờ tôi ờ, tôi tôi vẫn giữ cái bộ này Gánh <clears throat> nổi không nhỉ Bây giờ Dash Spirit 2 sao rồi ô sao Cả thế lực đấy Dash Spirit 2 sao RO là nó là cả một cái thế lực một sao thì còn có vẻ như là hơi yếu nhưng mà hai sao thì nó khác đấy một sao nó chỉ tung được một lần trưởng thôi anh em ạ nhưng mà nếu mà lên hai sao thì nó khác đấy lần này lọt hai con cơ càng quá anh em ơi Các bạn là nếu mà càng kéo dài trận đấu càng lâu thì đam của nó càng to anh em ạ Ù uh, Kha này Bán ngoài đi Thôi Làm gì mà lên được cái con Light Spirit lên 3 sao đâu anh em Bán không Cố nuôi con Phượng Hoàng lên 3 sao để nó tăng ở phía trên thôi Phượng Hoàng nó cần để nó tăng Cái cái cái lượng khống chế của nó sẽ nhiều hơn so với cả con hai sao Nó lên tới 6 giây cơ anh em ạ Ui mà nó trâu quá rồi anh em ơi Nhìn nó mất máu luôn Mặc dù kẹp bốn đá, à, đá rồi đấy nhá Không phải bốn đá đâu sáu đá rồi mà Khỏe quá Ôi cửa gì cản được cái con này sao Bây giờ Cà Lông ơi Bây giờ tao cần mày Ra đi bạn ơi Tớ xin lỗi mà Ra đi u uh, con này á Từ từ đã anh em ạ Tôi nghĩ lại ở con này nó không lên được 3 sao đâu Thôi thôi thôi thôi thôi Không được anh em ạ Zipper đành phải bán thôi Con zipper này lên 3 sao thì vẫn thế thôi anh em ạ Sorry anh em nhá Chuyện này không được rồi, không chơi được rồi Bắt buộc là phải như này Rất là sorry anh em Trần Đức Trung Nhưng mà cái trận này mà Zipper chắc chắn thua Không ăn được ấy Không có cửa gì ăn Bây giờ chỉ có chuyển sang co là cá lông thôi anh em ạ Cá lông dồn hết đồ cho Dark Spirit Khả năng mới mới giết được Nếu mà chúng ta không chơi uh, chuyển sang Witcher Nó chỉ còn có cái này là biện pháp cuối cùng thôi Muốn chơi gót thì chỉ có thế này thôi Đây rồi có đồ chống hồi máu đấy rồi Cà lông Một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi một con u rồi mười một mười một máu đi luôn không nhở hỏng rồi hỏng rồi anh em ơi chết rồi đã split với một cái lượng đồ như này liệu rằng có thể tung được hai lần trưởng không hy vọng là có thể tung được hai lần trưởng khó nhờ Được không Đồ như này tôi nghĩ là tung được hai lần trưởng như làm gì có chuyện đã chết luôn được Đúng rồi Hay quá Đây rồi bạn ơi Ui ui Càng đấy bạn ơi Ui ui Ui Được được được Ui ừ, nhưng mà lại lọt cái con này Tức là vẫn lọt Lọt con 3 sao Bây giờ nó lại có thêm cái con Berserker 3 sao ạ Vãi đái thật Ui đây rồi Cơ hội rồi anh em ơi Cơ hội cuối cùng của tôi đấy ca lông hai sao ca lông hai sao cơ hội cuối cùng của tôi rồi anh em ơi ăn nổi không ui mẹ nó cũng có ca lông kìa ui rồi ca lông của nó cũng lên hai sao vãi đái thế ôi mẹ luôn cái kiểu gì mà ảo thế nhở Tất tiền rồi mà sao ra được cái con ca lông hai sao ấy nhở Đát của tôi nó phải lên được hai cơ Cướp con ca lông này em nào Nhưng mà không ăn thua con này vào phát hai hit chắc chết u được không? Được không? Bắn được phát nào không? Được Ui rồi ôi Không được anh em ơi Mới bắn hai phát chết bố rồi Ui từ từ từ Ui được được được được được được được được Mày chết Ôi rồi nên nhớ đây là vụ gót nhá <laughs> Tung trưởng liên tục bạn ơi Ui rồi ôi Vậy Vãi đái thật u cái con nhìn cái con con con con, con uh, xích thố của nó nó sổ vào mà tôi hết hồn anh em ạ không hiểu sao tại sao mà nó lại có thể chết nhanh được đến như thế Dã man thật sự luôn Chắc là vì là, là những cái cú sở tách ấy Tức là nó đánh vào nó, nó đóng đá đúng không Xong rồi là cái con ca lông ấy nó bắn liên tục Nó lại tỉnh dậy xong nó lại đóng đá nó lại tỉnh dậy Nó đóng đá nó tỉnh dậy ba lần như thế Thế là nó chết Nó chết là mỗi lần nó đóng đá nó tỉnh dậy nó mất 35% máu Thế là ba lần là chết luôn <laughs> cũng hay đấy nhờ cái combo này nó cũng rất là hay đấy tôi thấy là cái combo mà ca lông này xong rồi nó bắn vào kết hợp với sáu đá tuyệt vời gây đàm rất mạnh luôn nhưng mà cũng rất là đáng tiếc bởi vì là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 được xem cái con ngựa bất tử anh em nhá và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!